Chào mừng các bạn đến với dòng Pro Performance Plus trái tim của THOL Swim Center tất cả các chi nhánh. Tại vì sao? Đây là công nghệ đỉnh cao của dòng Stock Drive Giá trị thương mại rất lớn 100 triệu hơn một chiếc máy tất cả các chi nhánh của tôi đều trang bị dòng Performance Plus full răng vậy thì cái dòng này là dòng gì Performance Plus dòng cao cấp nhất của Stratasride Mỹ Đế 2M rồi không gì chỉnh hết nhưng mà có cây này nó lại làm khác màu đây nó có một cái đồ chúng ta phải nhìn dưới đây chịu khó nhìn mấy bạn mà nhìn không nổi luôn trời ơi má nó, nó giấu rồi ba ơi thằng này nó giấu lỗ rồi không đếm lỗ được nó dấu lỗ rồi nè lỗ nó nè lỗ nằm trong hốc rồi nè mỗi bên nó ba lỗ rồi để tập hai cái eo thôi để tập hai cái eo thôi một đặc trưng của dòng Pro Performance Plus dòng BA nó không có đó là cái đồ chỉnh tạ đó này là không nè không bao chỉnh là chỉnh thêm á bonus thêm này không bao 5 bao 10 bao rồi dặn qua đây 5 bao dặn qua đây 10 bao rồi di tập 10 bao chọt đây là tức là này là là là là nó là ba chục bao 45 bao cộng với 10 bao này nó ra 55 bao nhớ rồi nhẹ nhàng thôi khởi động cho tình yêu Duy sẽ minh họa các bạn tập eo chúng ta cùng thị phạm nè đẩy đẩy cái cây này ra lắc lắc lắc lắc lắc lắc lắc không biết đâu hết ai biết ra vô cụp cụp cái vị trí á, mà càng sâu như vậy tập càng khó tới đây là được rồi thấy không đang tập bên nào tập cả hai bên đó nhưng mà bạn quay bên nào thì bạn đang tập bên đó bên này nó vô nhiều hơn bên đây nó vô chút đỉnh rồi chút xíu bạn đảo bên đó thì bên đây nó vô nhiều hơn bên đây nó vô chút đỉnh à. À. 12 tới 15 nha các bạn Bài này phải kiên trì Đốt mỏn eo Săn eo Nhỏ eo Tạo cơ liên sườn và cơ V cấp Đó. Dạ. Hạ tài nhẹ nhàng vô Lập cái cây ra Di chuyển Qua phía bên này Vị trí này nè Là cái vị trí số 3 ở trong đếm ra một hai ba bên đây cũng vậy một hai ba hí ba ba thẳng người nha không có cong lưng ạ à.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 hấp rắc đẳng cấp thế giới à. À. Đây, đây, đây. À. À.